Tỏi đen là một sản phẩm của quá trình lên men và làm chín sinh học tỏi tươi thông thường qua nhiệt độ. Tỏi đen được sản xuất bằng cách xử lý dưới các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm, được kiểm soát chặt chẽ trong khoảng thời gian 40 đến 60 ngày. Màu đen của tỏi là màu tự nhiên do hợp chất melanoidin được hình thành trong suốt quá trình lên men tỏi nguyên liệu. Melanoidin là một hợp chất có thể ăn được nó được tạo ra khi đường kết hợp với các amino acid dưới tác dụng của nhiệt độ và hoạt độ nước thấp. Khi tỏi tươi trải qua quá trình xử lý nhiệt độ trở thành tỏi đen, sẽ mất đi hoàn toàn mùi khó chịu, có vị ngọt đặc trưng và dai mềm khi ăn. Cũng có sự chuyển hóa một cách đáng kể các hợp chất sinh học của chúng. Nhiều nghiên cứu đã báo cáo hàm lượng các chất chống oxy hóa của tỏi đen cao hơn rất nhiều so với tỏi tươi, và chúng có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn các bệnh có liên quan đến quá trình rối loạn trao đổi chất, giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu, giảm sơ cứng động mạch, bảo vệ tim mạch, hạn chế quá trình lão hóa, hỗ trợ tiêu hóa, giúp ăn ngon và tăng cường sức đề kháng. Và sau đây là một số công dụng chữa bệnh của tỏi đen. Thứ nhất là tỏi đen hỗ trợ điều trị bệnh gút. Tinh thể axit uric là loại chất được hình thành từ quá trình chuyển hóa purin. Trong cơ thể người hay một số loại đồng thực vật, chất này thường không thể thiếu, nhất là phần nội tạng. axit uric thường hòa tan trong máu, sẽ được thận bài xuất ra ngoài qua đường nước tiểu. Một phần lý do nào đó, cơ thể nếu sản sinh quá nhiều hoặc bài xuất quá ít chất này thì axit uric sẽ tích lũy, hình thành những tinh thể hình đầu kim, sắc, nhọn trong khớp và các mô xung quanh khớp gây đau, sưng và viêm. Tỏi đen có chứa một số hoạt chất kháng viêm, hạ sốt, thải độc như lycosid, alkaloid và lavonid giúp ức chế các u dịch trong máu tại các khớp giúp thải độc tố ra ngoài, cân bằng axit trong máu. Và để nhận biết tác dụng của tỏi đen sau khi sử dụng, thứ nhất, sau 3 ngày, đi vệ sinh thấy khác, phân nhão hơn và có màu đục hơn. Như vậy, chất độc được trục ra ngoài, vài ngày sau thì phân lại như thường. Thứ hai, sau 3 đến 4 tháng sử dụng, độ axit trong máu đã ổn định, giảm xuống mức bình thường. Tỏi đen tốt nhưng nếu dùng không đúng liều sẽ gây hại cho sức khỏe. Mỗi ngày dùng từ 1 đến 3 củ là tốt nhất. Thứ ba, tỏi đen, mật ong, chữa viêm xoang, viêm mũi, dị ứng. Theo bác sĩ Hoàng Sầm, Chủ tịch Hội đồng Viện Y học Bản địa Việt Nam, Sở dĩ nói tỏi đen có tác dụng rất tốt với viêm xoang là do trong tỏi đen có chứa anlicin, một loại kháng sinh tự nhiên rất mạnh, có thể ức chế nhiều loại vi khuẩn gây viêm xoang như Streptococcus và Hemophilus. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa cực mạnh khác như SAC, polyphenol và flavonoid trong tỏi đen sau khi lên men đã được tăng lên gấp 6 đến 14 lần so với tỏi trắng, giúp kích thích hệ miễn dịch, cơ thể sản sinh ra kháng thể tự nhiên, tiêu diệt vi khuẩn và kháng lại bệnh viêm xoang hiệu quả. Mật ong có tác dụng kháng khuẩn, làm cho vết thương mau lành, loại bỏ các môi chết và ngăn ngừa các mùi khó chịu từ vết thương. Mật ong còn có tác dụng chống viêm, giảm phù nề, kích thích phát triển tế bào hạt, làm các vết thương mau lành hơn. Khi kết hợp tỏi đen với mật ong sẽ giúp bệnh nhân viêm xoang, tiêu diệt tận gốc các vi khuẩn trong hốc xoang và làm lành niêm mạc mũi. Hốc xoang viêm nhiễm được loại bỏ mùi hoàn toàn, đồng thời hệ miễn dịch, sức đề kháng của người bệnh được cải thiện hoàn toàn tự nhiên. Bên cạnh đó, tỏi đen ngâm mật ong cũng giúp phòng ngừa và hỗ trợ làm giảm bệnh đau dạ dày, giúp người bệnh hạn chế được những cơn đau thắt dạ dày. Hơn nữa, tỏi đen ngâm mật ong là một trong những cách làm đẹp rất tốt thường xuyên sử dụng mật ong ngâm tỏi đen có tác dụng giúp trẻ hóa tế bào, chống lão hóa hiệu quả, trị mụn, duy trì sự trẻ trung, tạo nên sự tươi mới cho làn da. Và cách làm tỏi đen ngâm mật ong như sau. Bóc vỏ tỏi đen, cho tỏi đen vào lọ mật ong theo tỷ lệ cứ 15g tỏi thì ngâm với 100ml mật ong nguyên chất. Ngày dùng từ 2 đến 5 chép tỏi. Thứ tư, tác dụng của tỏi đen với bệnh tiểu đường. Tỏi đen là một thực phẩm lý tưởng hỗ trợ điều trị rất nhiều bệnh lý như bệnh Alzheimer, bệnh tăng huyết áp và kể cả là bệnh đái tháo đường. Các nhà khoa học Hàn Quốc đã nghiên cứu và chứng minh được tác dụng kiểm soát biến chứng tăng đường huyết và rối loạn mỡ máu do tiểu đường tiếp 2 của tỏi đen. Nghiên cứu đã xác định được mức độ ảnh hưởng của tỏi thường và tỏi đen trên mô hình động vật mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 sau 7 tuần, trong chế độ ăn chứa 5% tỏi thường hoặc tỏi đen cho nhóm thử. Các thông số nồng độ glucose huyết thanh lúc đói, insulin, triglycerid, cholesterol toàn phần, cholesterol có lợi được đo. Kết quả cho thấy nồng độ glucose huyết thanh lúc đói giảm đáng kể và nồng độ insulin tăng đáng kể ở nhóm thử được cho ăn tỏi thường hoặc tỏi đen so với nhóm đối chứng không ăn tỏi gì. Thứ năm, tỏi đen với bệnh cao huyết áp. Tỏi đen là thực phẩm chức năng dành cho người cao huyết áp, không phải thuốc. Sản phẩm có tác dụng dài lâu với người bệnh, giúp người bệnh có thể ổn định huyết áp nhờ các chất S-onlycytein, polyphenol, axit amin. Trong một nghiên cứu tại Đại học Akita, Nhật Bản chứng minh, việc sử dụng tỏi đen trong 14 ngày làm giảm huyết áp rõ rệt với tỷ lệ 34,6% trong khi nó không có tác dụng trên huyết áp thông thường. Nghiên cứu cũng chỉ ra tỏi đen có tác dụng chống tăng huyết áp tốt hơn tỏi tươi. Cơ chế của việc chống tăng huyết áp tiềm tàng thông qua ngăn cản sự tăng các gốc tự do trong huyết tương. Dịch chiết của tỏi tươi làm giảm nồng độ cholesterol toàn phần, trong khi dịch chiết của tỏi đen làm giảm rõ rệt cả nồng độ cholesterol toàn phần và triglycerid trong huyết thanh đồng thời làm tăng lượng cholesterol có lợi trong cơ thể. Thứ 6. Tỏi đen giúp bé phát triển toàn diện. Các bé biếng ăn thường có thói quen xấu là không chịu ăn rau, ăn củ, nên dễ bị thiếu hụt chất xơ, các axit amin, khoáng chất và vitamin thiết yếu cho cơ thể để phát triển toàn diện. Do đó, bổ sung dinh dưỡng từ thực phẩm là một trong cách thiết thực nhất để giúp trẻ phát triển thông minh, khỏe mạnh góp phần mang lại sự phát triển toàn diện cho trẻ. Chế độ dinh dưỡng thông minh đáp ứng đầy đủ các dưỡng chất cơ bản như bột đường, đạm, chất béo, các loại vitamin và khoáng chất, chất xơ. Các mẹ nên thêm tỏi đen vào khẩu phần ăn của bé. Trẻ nhỏ không nên ăn quá nhiều, nhưng nếu lượng ăn vừa đủ sẽ kích thích trẻ ăn uống hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu trẻ sợ màu đen của tỏi và không dám ăn trực tiếp thì các mẹ có thể băm nhỏ tỏi đen nấu với cháo hoặc làm bánh tỏi đen sô-cô-la với sốt mâm xôi thơm ngon để bé dễ ăn. Đây là một cách tốt nhất để giúp bé tăng cường sức đề kháng và phát triển toàn diện hơn. Thường xuyên bổ sung tỏi đen vào khẩu phần ăn của bé sẽ giúp bé hấp thu được lượng lớn axit amin vào cơ thể như glucotamin giúp tăng cường sức đề kháng cho bé. Hệ miễn dịch sẽ dễ dàng giết chết vi khuẩn không để bé ốm. Như lysin giúp bé dễ dàng hấp thu canxi để xương và răng chắc khỏe hơn. Như tryptophan cần thiết để giúp trí não của bé hoạt động hiệu quả. Những axit amin trên đều rất cần thiết cho sự phát triển thể chất và trí não toàn diện của bé. Tỏi đen ngoài công dụng giúp bé tăng cường sức đề kháng, công dụng của tỏi đen còn được ví như một thần dược từ thiên nhiên, giúp bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật hiệu quả. Tỏi đen là thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng cho bé phát triển toàn diện. Đặc biệt, các mẹ nên chú ý đến việc cung cấp cho bé một chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp lý nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện, thông minh hơn, cao hơn, khỏe mạnh hơn.